kể cả quả chanh khi nó vào cơ thể chúng ta kiềm nó có thể đạt lên đến cả 10 nghĩa là rất kiềm cái độ pH 10 nó cao như này đây là cái bảng màu cái bảng màu thì số 7 cũng tính đây vậy mà kiềm nó lên đến 10 á là nó lên tận đây này 10 11 đen xanh đen như này đó nên là muốn xác định được nha chú ý này muốn xác định được thức ăn đó là kiềm hay axit hãy làm động tác như sau chúng ta hãy đưa miếng thức ăn đó vào miệng nhai đủ khoảng 30 lần kể cả miếng chanh nha ngậm sấp sấp miệng 30 lần sau đó nuốt nuốt sạch sẽ lúc này chúng ta thử lại nước bọt thì biết được cái độ pH của thức ăn đó bởi vì rất nhiều người nhầm tưởng là quả chanh axit và không nên uống thức ăn axit đó nhưng bản chất là quả chanh rất kiềm bởi vì khi chúng ta đưa vào trong cơ thể lập tức nó sẽ có phản ứng hóa học với đặc biệt nước bọt của chúng ta lúc này nó chuyển hóa từ axit mà axit của quả chanh nó lên đến số 2 nó đỏ lừ này vậy mà nó chuyển sang kiềm 90 nghĩa là nó có phản ứng hóa học tức thì tức thì luôn nhé. chỉ trong vòng một phút thôi nửa phút thôi nó đã chuyển hóa từ axit mức độ 2 sang đến kiểm 8 kiểm 9 và 10 thì thức ăn đó là thức ăn mang tính kiểm